hôm nay nhung à, vừa với một đặt một cái thùng đây là thùng ghẹ à, mọi người ạ đó và người ta đánh bắt về mà vẫn còn cái cái lưới nó vẫn còn bám vào con ghẹ luôn và hôm nay nhung sẽ làm cái món đó là ghẹ sốt bơ tỏi à, mọi người cùng vào bếp làm với nhung nha nhung sẽ đi làm cái ghẹ này nha mình uh, trước tiên là mình sẽ rửa sạch mình rửa sạch cái phần uh, phần càng này mình trải cho sạch cái phần càng này đi mình sẽ lấy cái à, bàn trải mình trải cái phần à, mai đây này cái phần này, này. cái gẹ ở biển nó bẩn lắm mọi người đó mình chảy sạch cái đi đây là cái à, lưới này lưới vẫn còn vẫn còn chằng vào con ghẹ luôn và mình sẽ cắt được những cái phần nhọn để cho nó đỡ bị sắc đấy mọi người mình làm sạch ghẹ như này xong mình cho lên mình hấp mọi người này ghẹ nhung đã làm sạch sẽ rồi ạ nhung có cắt hết cái à, phần à, chân sắc đi và đánh sạch cái phần à, mai của nó đi nhá bây giờ nhung sẽ cho vào nhung hấp mình hấp cách thủy để cho nó chín Vâng. và bây giờ cái lời ghẹ này của Nhung sẽ hấp 15 phút nha mọi người sau 15 phút thì mình sẽ bỏ ra mình à, mình làm ghẹ mọi người ghẹ của Nhung đã hấp rồi nè đó rất là nhiều gạch nó còn gạch nó còn chảy ra ngoài nó bây giờ Nhung sẽ đi làm ghẹ nha mình sẽ bóc và nước mình sẽ giữ lại cái nước mai gạch này nhá để lát mình sốt và mình cấu ở đây mình sẽ cắt cái phần miệng này và cùng mấy cái phổi cái này gọi là cái phổi mình cắt đôi nhưng đã bóc sạch cua rồi đấy ạ mình bóc mai và bóc cái cái gan con cua ra đấy sạch sẽ rồi bây giờ mình sẽ cho vào mình sốt nha à, bây giờ nhung sẽ đi làm nước sốt để sốt ghẹ ở à, đây thì nhung sẽ cho tương ớt là nhung sẽ cho <coughs> ba thìa tương ớt mình làm bằng cái tương ớt chinsu Việt Nam mình á và một thìa bột ớt và một chút tiêu xay ba thìa sữa đặc ba thìa rượu trắng mình cho rượu vào để cho nó áp cái mùi tanh của hải sản đi nha mọi người mọi người muốn cho ăn cay nữa thì mọi người cho thêm như là bột ớt hay là cho tương hay cho tiêu nữa vào và mình cho một tí súp nước sốt của mình đã hòa xong rồi đấy của cái chảo của nhung đã nóng rồi nhá nhung sẽ cho dầu lên dầu ăn lên mọi người ạ xong cho hai thìa tỏi lên để nhung phi phi cho thơm tỏi lên ạ sau khi đã phi thơm tỏi thì mình sẽ cho cua và đảo nha lúc này mình bật nhỏ lửa thôi không nó sẽ bị bén tỏi mọi người mình chỉ cần đảo cho cái ờ, tỏi thơm ấy, cái tỏi mình phi nó ngấm vào với lại ghẹ là ok cảnh giác mình còn riêng đâu bây giờ mình sẽ cho bơ vào mình chiên nha mọi người cho một thìa bơ hai thìa bơ tại mình nấu nhiều mẹ mình cho hai thìa bơ con tan bơ wow thơm ạ mình bơ béo vậy bây giờ chúng sẽ cho cái ớt và cái tỏi xay vào đây phi nha mọi người cái thơm lên wow, thơm nhức mũi luôn máy quay mà có thể là truyền tải cái mùi thơm này đến khán giả thì nhở quá là tuyệt vời thơm quá hàng xóm cũng phải nhức mũi mình luôn sau khi tỏi của mình đã vàng rồi nha mọi người nhưng sẽ cho cái thành phần à, gia vị vừa rồi nhưng ướp trộn đó vào đây và mình sẽ cho thêm nước lại nha mọi người để chúng ta nào nấu nước sốt thơm quá cả nhà mình ơi bây giờ từ từ các chú ghẻ sẽ được vào đây tắm nước sốt lên hết rồi mọi người đây là cái gạch cua nha mình đã gạch ra rồi thì mình cho vào trong phần nước sốt này để lát nữa mình ăn mình chấm vào ờ, cua luôn mình chấm cua mình chấm bánh đó những ai mà không ăn bánh ấy, thì mọi người có thể cho cạn nước sốt còn như là những ai mà chúng ta chấm với bánh ấy, thì mọi người để lại nước sốt nhé chúng ta nấu cạn vừa tới thôi wow. Vâng. 안녕하세요. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha. Hôm nay là gia đình nhà mình sẽ ăn cái món uh, ghẹ chiên bơ tỏi nha, ăn cùng với bánh mì. Xin mời cả nhà nha. À, qua bánh mì à? Hoan, Hoan uh, ăn, ăn, ăn con cam vậy đấy nhá. Ăn nhạc ăn cam nữa, ăn quyết nhá. Chúc. Chúc. Ăn không có? Ui, nào. Thế con ăn bánh mì đi cậu mới uống bia uống miếng bia là cho nó anh uống bia nó à cái này là thì món gì gẹ à, xào đâu à, gẹ sốt, sốt à, bơ tỏi sốt bơ tỏi à? ừ, gẹ sốt bơ tỏi ừ, thơm ấy. là bơ mê này tỏi nè, dính rất là ừ. ừ. ngon lắm mình sốt vừa không mình không sốt mặn nha cay luôn đấy mọi người wow bóp cái nước nước nước nước ra thịt nha mọi người hôm nay mua cái ghẹ này có rất là nhiều thịt luôn quá wow, rồi ừ. nhiều thịt mà đúng tốt bơ này ngon thơm nhỉ. mình ăn với bánh mì này là mình tại vì à, mình chắc mình ăn bánh mì nên là mình cái nước sốt ấy mình mình không có mình để lại cái nước sốt mình không có làm cạn wow nước sốt này thì là tuyệt vời rồi gạch cua này rồi bơ rồi là tỏi tất cả nước cua nó thẩm thấu xuống dưới này ngon lắm bánh mì của Việt Nam mua cửa hàng bánh ba đi người ta cắt ra uhm. nhiều gạch quá nhỉ nhiều chi cho bơ và ăn ngậy thơm ấy nhỉ uhm. Ừ. con cơm chưa? Cảm ơn sức. Ừ mình lại lấy chưa chấm đây không cay ui chấm vào nước sốt nữa wow. ăn vào ấy nhỉ Ôi nước sốt này ngon, ngọt cực luôn á Nước sốt là bao nhiêu ừ. Vừa ngậy gạch, vừa thơm Gạch cua này, rồi là nước cua nó ra ừ. Chấm bánh mì hợp luôn đấy ừ. ừ. Cái gia vị nó ngấm vào cả những cái càng cua đó mọi người ạ quẹt cái miệng nó sốt con cua nó đang mùa sao nhiều thịt nhỉ chắc lắm thì nó chắc lắm ừ. sắc không cái thịt cua ấy. cuối tuần các bạn <clears throat> làm món này nhậu nai dai ngon lắm món này nhậu thì cô cho cả ớt mà sao mà ừ tê tê tê tê ngon lắm anh gì nữa đi ừ. cay cho ớt tươi và nó cay thì nó cay ngon theo cái kiểu vị khác chứ không phải cay theo kiểu vị ớt khô vị nó cay thanh nhỉ ôi cua nhiều cạch béo ngậy thơm thế thơm cho bơ và đúng bơ mới tỏi quyện nhau thơm thịt này à. ngon xuất sắc luôn đấy nào nó cái ngọt cuối tuần mưa gió không đi đâu có thời gian làm mấy món này nhậu lai dai ngon đúng không? hôm nay còn gió bên hàng gió bão bão như muốn mưa ấy. đây là cây gạch cua ấy, mọi người ạ với um, những cái mo cua này này là nhung cạo hết cái gạch ra cạo hết cái gạch ra xong là nhung cho vào cái nước sốt này nghĩa là ở đây là tàn gạch cua đó với mình thôi chả bánh mì không không ăn được không ăn bọn trẻ con nó được ăn hải sản lắm mọi người làm kiểu này đấy cái gia vị nó bám hết vào ừ. cái cái vỏ càng cua các loại mình múc cái này cũng ngon ăn càng bao nhiêu gia vị ngấm hết ngấm hết vỏ mà toàn bơ thơm nước mũi ừ. ôi chạy vậy wow chạy à để vào Áo nhỉ đây giòn rồi Mì giòn như bánh mì Việt Nam à. Em cảm nhận em ăn nó bánh này miệng hả? Nó dính Có ăn không? đặt luôn cua nó to gặm há miệng nó gặm nó dính hết rồi mà cái nước sốt nó quyện nó ngấm hết vào trong trong cái, cái mình con con cua này cắn vào cái ngập nước uh, bơ mới cái, cái nước sốt nó, nó vào trong miệng luôn cắn vào nó múc múc quanh cái càng cua này thơm nó có vị nhiều bao nhiêu gia vị nhấm hết là càng cua nhưng mà hôm nay mua là cái mẻ cua này nó nó mềm anh nhỉ nó cảm giác củ bấy đấy uống ấm ta bị ngon không cái bánh mì chấm là hợp luôn cay hợp miệng luôn cay cay này còn vừa vừa cay mà vừa ngậy vừa thơm nữa cái bánh mì nó ấy nhỉ ngon cái bỏ nó dày nó dai nó làm cũng giòn mà dai bên ngoài giòn bên trong mềm chấm cái sốt này cũng chuẩn bài luôn ăn ăn cái cua đó đầm đầm không chấm nhiều đó vừa ừ. như con này cả mình được ướp hết cả bơ mới tỏi ở quanh mình đây bẻ bóp như này bóp như này cái nước nó ra nước sốt đấy nó ngấm vào trong cua đó. có thịt đây thịt đại luôn đằng này là ăn ngập miệng luôn này nay mình mua ba cân cua, ba cân ghẹ mọi người Cái này chỉ dẫn này rồi này mà đi ra biển này đi ra biển chơi mà mang cái món này ra đấy mà nấu mà mà nhậu ở bờ biển nữa thì đúng này ăn lại bảo truyền dạy cái cái cái, cái cái món này không mà ăn như kiểu là khách sạn 5 sao luôn nó vừa mà nó thơm thì vào không biết nấu gì là cứ hỏi youtube là ra hết bây giờ youtube nó gọi là đầu bếp năm sao rồi nó phải có cái bí quyết riêng cái gì chứ là bí quyết riêng của em cho vào nữa <laughs> cay em ăn cay từ miệng luôn này nhưng mà ngon thế là cảm giác cái cái ờ, vành môi nào nghĩa là nóng nóng rồi nhưng mà ngon lắm cay mà ngon đây cái nước cái nước sốt này toàn gạch cua ấy như kiểu nói là tưởng không ngon mà ngon không tưởng này. Ừ. không ạ wow ừ. chấm tít này vậy sợ um, sợ là mình làm hỏng nồi cua ấy. Ừ, ăn ớt không? không à? chuông ớt chuông ăn hoa ăn hoa quả không nhìn là em ớt chuông nhìn màu sắc nó đẹp hơi đẹp mà. Vâng. không được ăn nhìn ớt chuông mà ừ. thơm nhỉ ớt này nó không có cay mà ngọt không á ra ăn được cái bữa cua sốt bơ tỏi nó ăn nữa rồi vâng. quá đã luôn các bạn mua cua ghẹ về á ăn hấp đa số mình hay ăn hấp không? hấp bia hấp bia á các bạn chuyển qua làm cái món như này đi đảm bảo là phải ngon hết nước luôn ạ bán nó nạ miệng á Tiên toàn màu hồng Ăn màu cam ấy, màu cam ăn nó rực rỡ luôn Màu cam với màu vàng Nhìn, nhìn cái màu nó, nó, nó đẹp nhỉ ừ. bánh mì chấm súp này ăn no căng bụng luôn mình làm cái um, cái lẹ súp bơ tỏi này đấy mình ăn vừa ăn được với cái cơm mà mình vừa lại ăn được cái mì nữa nên là đớp ăn cơm ừ, ăn một lúc là vừa là lo luôn không phải ăn cơm mọi người ăn mua hai cái mì mà ăn hai bữa ăn cả đến hai cái mì bánh mì dài ấy đó giờ không ngọt ăn à, thế này không đúng vị quất cái chua quýt cái chua ngon không ngọt ngọt, một cái chấm chấm ngọc cả cả cái gạch của cua nó lẫn với bơ mới tỏi đi ăn thơm ạ nên